chào nhau thôi rồi vĩnh biệt người ơi Ngày buồn đã tới nay giây phút tôi xa người Tình đã ua nhau, mình đã thôi nhau Từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu nèo đường năm xưa giờ vắng lành chiều mưa lời nào đã hứa còn lưu giữ chi thêm thừa người thương ai rồi người hết thương tôi người đâu biết rằng lòng này tan nát thương cho nhau đẹp trong phút giây ban đầu tưởng là bên lâu ai ngờ đau đòn cuối thương đau qua bao tháng ngày bơ vơ chốn này em vui với ai rồi mà tôi đâu có hay oan khiến cho khi đã yêu em rồi Cả cuộc đời tôi bây giờ đây đổi lấy đơn côi Thôi em hãy cười yên vui với người Riêng tôi sẽ tự tìm một nơi chôn con Kỳ vọng bao nhiêu nào có được gì đâu Người càng níu kéo càng xui khiến thêm u sầu Thì thôi tôi đành giải thoát cho tôi Để tôi không cười đừng cay đắng đôi bờ môi Đường tình ta đi là đi vào biệt ly Chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì Người đi qua rồi người đã quên tôi Bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời sớm cho nhau đẹp trong phút giây ban đầu tưởng là bên lâu ai ngờ đau đòn cuối thương đau qua bao tháng ngày bơ vơ chốn này em vui với ai rồi mà tôi đâu có hay rồi cả cuộc đời tôi bây giờ đây đổi lấy đơn côi thôi em hãy cười yên vui với người riêng tôi sẽ tự tìm một nơi chôn cõi đời kỳ vọng bao nhiêu nào có được gì đâu người càng níu kéo càng xui khiến thêm u sầu thì thôi tôi đành giải thoát cho tôi để tôi không cười đừng cay đắng đôi bờ môi đường tình ta đi là đi vào biệt ly chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì người đi qua rồi người đã quên tôi bỏ tôi đừng lại lầm lạc phương hướng trong đời người đi qua rồi người đã quên tôi bỏ tôi đừng lại lầm là phương hướng trong